Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào, chị dạ Hồng Vân và chào bạn nữ xinh đẹp bên kia dạ, Chào tất cả các thành viên bên trong trường quay à, Xin à, tự giới thiệu, à, mình tên là Dương Tiến Dũng à, Sinh năm 1982 à, Quê ở Bình Định nhưng mà sinh sống ở tại Buôn Ma Thuột Công việc của mình là đi lắp đặt à, thiết bị và chuồng trại chăn nuôi heo gà cho khách hàng Rồi, còn bạn, bạn giới thiệu đi Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh chào em. À, và bạn trai bên kia. À, em chào. tên là Lê Thành Phượng, năm nay 33 tuổi, à, sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Hiện em là kế toán thuế. Rồi bạn có thể nói luôn về điểm mạnh điểm yếu của bạn đi. À, điểm mạnh của em là em à, tràn đầy năng lượng à, tích cực. Em có thể dễ dàng hòa nhập với à, môi trường xung quanh. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, hay quên. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm bằng là gì dạ ưu điểm là biết nấu ăn biết ờ, lo cho gia đình điện nước cơ khí là nó làm được hết còn khuyết điểm điểm yếu của em là em ít nói dạng sống nội tâm anh à. em trai có mấy mối tình rồi dạ em có trải qua ba mối tình ba mối dạ. rồi hả hồi uh, xưa ra trường đi làm á mối tình nó mấy năm thì cũng hơn mấy tháng anh ạ rồi mối tình thứ hai dạ thì cũng ờ, được ở 6 tháng rồi 6 tháng nữa rồi mối tình thứ ba cũng vậy thôi còn là những mối tình mấy tháng không à dạ. rồi còn bây giờ em nói đi cái cái cái chuyện tình cảm của em là em mấy mối tình rồi ừ, dạ em trải qua hai mối tình mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh à, quen 7 năm mối tình thứ hai thì à, quen 6 tháng <laughs> Trời ơi sao mà cái tỷ lệ nó lạ lùng vậy em 7 <laughs> năm trời cho một cái chuỗi thanh xuân như vậy là hơi bị dài đó nghe Dạ Rồi lý do tại sao lại chia tay mối tình đó Ờ, sau này thì em mới biết là bạn đó không thích bạn gái Trời ơi. bạn đó yêu đàn ông hả mới vậy mà sao bảy năm mày mới phát hiện ờ, ra vậy em năm mới phát hiện à, ra vậy dạ lúc đó là thời học sinh mà còn nghe thơ á trời ơi làm mất tao 7 trời, năm thanh xuân nhỏ 7 năm trời thì tình là giờ thành ra rút kinh nghiệm những bạn gái mà yêu bạn trai đó phải tìm mọi cách coi thẳng hay công liền luôn chào em gái trời xinh đẹp dạ. quá tội nghiệp em tôi xui quá thành ra bây giờ nếu mối tình thứ ba là phải thử coi thẳng hay công liền nha sắp tới sẽ muốn có một người yêu thế nào dạ à, đối với em thì em không có hình mẫu cụ thể ừ. nhưng mà người mà làm cho em ấn tượng á là có um, nói chuyện thu hút vui vẻ rồi cái ừ. thứ nhì nữa là gì à, sâu sắc đặc biệt là biết phấn đấu để có được những gì mà mình thích công việc của em là hiện nay là à, đi nhiều nơi lắm ạ chào em em nói rõ về cái vấn đề mà đi công tác của em á à, một lần như vậy ngắn nhất là bao nhiêu lâu và dài nhất là bao nhiêu lâu dạ cũng uh, tùy ở công trình vậy thường công trình em có dài cỡ hai ba tháng rồi vậy rồi ờ, nếu mà dài nhất thì bao lâu dài có khi là kéo dài tới một năm kéo dài cả năm luôn không nhưng mà ý là mình mình có thể nghĩ mà vậy nếu mà thật sự á em gặp cô này á mà em cảm giác là thật sự là đúng là cái người mình yêu rồi đúng. thì phải thay đổi đi đúng không ai có thể chịu đựng như vậy bởi một người con gái không bao giờ chấp nhận thiếu cái sự quan tâm và chăm sóc đâu rồi thôi bây giờ vậy đi em nghĩ là cái mà hình mẫu lý tưởng nào hoặc cái người yêu của em sẽ như thế nào để có thể níu giữ em uh, đừng đi công tác xa nữa em thay đổi cái môi trường của em biết chăm lo cho người bạn đời mình là hoặc gia đình của mình thì phải nhìn dễ thương là được vậy cá tính một chút cũng được cá không sao tại vì em cũng hiền lắm em làm công việc nhanh không dạ chung giao em là em làm rất là nhanh à chỉ có nói là chậm thôi đúng không <laughs> phải tiết tấu cuộc sống lên ha cái này là tôi phải cho gặp tôi ba bốn ngày để tôi có thể trend lại phải không trend ừ, lại ừ, đúng rồi nói chung á nhà gái thì tôi chịu rồi đó bên đây đẹp trai bên đây đẹp gái anh thấy rằng hai người rất là hợp với nhau bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt mở rào lớn lên nha dạ mạnh mẽ lên à, đứng lên tặng quà đi à, chào em dạ chào anh à. em có món quà tặng có món quà tặng em rồi em mở ra đi xem quà là bạn bạn gái tặng mình cái gì dạ. thì cái màu này em cũng ờ, nhìn cũng ưng ấy màu xanh này ngọt ngào quá à, em cũng có bài thơ cũng ờ, liên quan tới cái màu xanh này à. em cũng tặng anh ha rồi. nghe đồn anh thích màu xanh còn em thì lại thích anh mất rồi hình như anh thích màu trời còn em thì lại một đời bên anh dạ. <laughs> Nè, rất là cảm xúc vậy. Ta, anh cũng có một bài hát tặng uh, cho em. Rồi, hát là, luôn. Và là chính là anh. Cứ mỗi sáng thức dậy Bên cạnh anh luôn có một vòng tay Cứ mỗi sáng thức dậy Anh lại nhận được một nụ hôn Em ơi em biết không anh chiếc đôi ta như thế này cứ trôi qua mỗi ngày rất đơn giản và thật hạnh phúc nhiều lúc đôi ta giận nhau anh lặng im không nói nhiều lúc em như trẻ con cứ muốn anh ôm chặt thôi nhiều lúc em hay rằng anh bù bờ chẳng biết vì điều gì nhưng như vậy anh lại yêu em hơn tình yêu không chỉ niềm vui và còn cả khổ đau mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc Và bước đi trên con đường đi của em Sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi Đó Chính là anh Trời ơi quá. Em chỉ cần như thế ơi. thôi ừ. Em chỉ cần như thế thôi thì cuộc sống nó sẽ nó không khí lắm em hiểu không cái nội lực cái á giọng rất cái năng là, lượng là á luôn, ừ. đấy em chỉ cần như thế thôi nói chuyện cũng cần như thế thôi là ok cảm xúc em sau khi nghe cái bài đó dạ ừ, cũng nhiều <laughs> lắm thôi mình về chỗ dạ, ngồi đi à, về chỗ nè bây giờ nè em nhìn cô gái đi em cảm nhận thế nào lần đầu tiên gặp mặt đó nhìn em rất là dễ thương chúng ta cũng đã lớn cho nên là mình muốn tìm hiểu nhanh để nếu mà có gì thì mình có thể tiến xa hơn vô luôn vấn à. đề luôn vậy đó hả dạ. <laughs> đó bây giờ người ta mạnh mẽ à, bây giờ ra em cũng không rồi. có quy định cái thời gian à, chủ dạ. yếu là tình cảm của hai người đủ lớn thì ừ. mình có thể tiến xa hơn anh ở ờ, làm việc ở đắk lắk ừ. không cái công việc của anh là không có cố định nhưng mà nhà anh ở đắk lắk rồi dạ vậy ờ, thí dụ như trong quá trình tìm hiểu hẹn hò thì anh sắp xếp thời gian làm sao thì uh, rảnh nếu mà rảnh thì anh có thể đi thôi à, sau này anh có dự định là mình có thể công việc mình có thể chuyển về bình dương hay là gần, đâu gần đó theo em thì em thích ở đâu dạ ở đâu mà cũng gần gần ở đây đi <laughs> anh có thể thì thay đổi tùy thôi được đó có Nếu thể mà thay đổi cảm là đủ lớn thì chắc có thể thay đổi được ha à. ừ. dạ. rồi kinh tế làm sao chuẩn bị làm sao rồi sẵn dạ. sàng để lấy vợ chưa dạ mọi thứ đều sẵn sàng rồi ạ rồi bây giờ em cảm giác trong lòng mình thế nào với người đối diện em thấy bạn cũng ờ, phù hợp với em đấy. phù hợp với em dạ. trái tim mình có rung động gì không dạ có em ờ, thử mạnh dạn tới nắm tay bạn ấy nói một câu gì đó rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nào Chào em, anh sẽ có muốn mời em vào một đoạn hát không? Lên cao nguyên đi em, đời như mơ như thật, hương cà phê thơm ngát, khói lam chiều mênh mang. Lên cao nguyên với anh, hòa nhịp chiêng rộn ràng, nôi vòng xoan dài mái, hương rượu cần ngất ngây lên cao nguyên đi em đêm nhà dài ấm áp lắng nghe lời kết hàng huyền thoại và chẳng đám sáng xanh nhã lắng nghe lời ai rây hình nhận một nhàng hỡi linh nghe sao xuyên lòng ai trời ơi à. hay quá vậy bây giờ mai mốt vậy em bật em kêu anh hát đi hát đi nha nào bây giờ để tay nút bấm đi các bạn phải thật sự sống bằng con tim của mình các bạn nha Hãy suy nghĩ thật kỹ Quyết định sau 3 tiếng đếm 1 2 và 3 Cả hai cùng bấm Chúc mừng Đấy Thấy chưa Nắm tay nhanh lắm Nè cái cặp này hợp ghê đó nha Thật sự luôn á Nắm tay thấy sao Ờ, tay ờ, rất là ấm áp ấm áp ha bây giờ là cái thủ tục đúng không xin phép cô ờ, chị à, gia đình à, anh xin phép em thầy con lòng bạn em trời hung hơi lâu nha ông <laughs> còn bị nuối tiếc á <laughs>